pháp lo huyền tuệ bích phổ nối dòng thiên đầu đà cá diếp tôi rối dối dòng thiên ca Phật đa chỉ quốc an dân dẹp loạn xâm lăng giữ yên bờ cõi ngôi vàng hiền vinh bình chỉ thiên hạ rơi bỏ hoàng thành ẩn danh núi yên tư đầu đa an tu đắp thành đạo hòa nối dõi dòng thiền nối dõi dòng thiền Việt Nam Phật tổ Trần Nhân Tông vị vua anh minh nơi chính pháp Phật đà chỉ quốc an dân dẹp loạn xâm lăng giữ yên bờ cõi ngôi vàng hiền vinh thiên sư tổ trúc long ngàn năm ngàn năm chung quy đất tổ uống lý quang minh nguồn gốc nhân sinh phật pháp thịnh hương nối dõi dòng thiên đất tổ linh thiêng